thì à, trên bàn có hai sản phẩm à, ramti tăng cường sinh lý với à, này là bổ xương giang hồ cứ đi à, đùa nhau kiếm hoài à cứ hỏi còn hay không còn thì à, trên bàn các bạn thấy rồi đó chỉ có trong phòng giám đốc mới có những hàng độc thôi tại vì những hàng trong phòng giám đốc là chân thôi chứ không bán để còn hoài nha nên đừng ai hỏi nữa cái này chắc có mém về cho luôn chứ bán gì nữa <coughs> à, nhưng mà nội dung chính của à, duy ngày hôm nay á không phải là nói về hai sản phẩm này mà có vấn đề rất là bực mình vấn đề rất là bức xúc đó nên mới mở à, video nói chơi vậy đó cho nói chung anh chị em hiểu cộng đồng mạng hiểu mấy em trẻ hiểu fan Duy Nguyễn hiểu nha à, cái công trình để đời công trình thế kỷ một công trình nghiên cứu mà tốn biết bao nhiêu công sức mồ hôi xương máu tiền bạc của Duy Nguyễn à, nói riêng và công ty à, BBT nói chung á đó, đó là công trình Duy Nguyễn Ghim Phổ đó à, công trình di Nguyễn Kim Phổ à, được đầu tư rất là là, là tốn kém 8 à, tỷ à, nói rồi nha ước tính thôi mốt phá giá nữa nó giật, giật giá leo thang rồi chỉ số tiêu dùng tăng nó chắc lên 18 tỷ quá à, <coughs> nhưng mà cái vấn đề với nó đây phải là tiền mà vấn đề đó là công sức tâm huyết đó mình làm cái video mình up lên mấy thằng trẩu tre với nó comment sốc ảo sốc não quá mấy em bật mình anh làm là video anh vả cho mỏ tụi nó thôi anh hy vọng tụi em không phải là tụi nó nha anh nói lần lần đầu với lần cuối nha À, fan Di Nguyễn thì nó phải chấp một chút xíu tập game đừng quên lắp não nè nó vô nó comment vậy nè mấy em chưa thấy BT nào mập như này không phải là một thằng nhiều thằng nó là nó chung chị Hương Trần đó mấy em phó giám đốc công ty BBT đó mấy em nó cái người á, mà tụi em coi livestream của anh hỏi ủa sao dạo này em thấy chị Hương Trần á cái anh Duy Nguyễn trả lời mình cầm 300 triệu tao mà thấy à tại vì sao tại vì nói chung là người ta phó giám đốc mà công ty bự nữa ở ờ, đâu đâu ngồi đó tiếp phàm phu tục tử làm gì đâu mà thấy muốn thấy là thấy trời nó lý do nó là như vậy đó xong rồi vô cái comment cái nhỏ tưởng nhỏ này bt mà cứ cho rằng nó là bt đi chăng nữa mà mấy em nói mấy câu đó rất là mất dạy và ngu đúng không người ta lớn hơn mình địa vị người ta cao hơn mình nó tiền người ta nhiều hơn mình nữa đúng không người ta là nữ tướng của bbt với đồ hả mà vô comment mấy câu đó thứ nhất đó là mất dạy rồi đó mà thứ hai là ngu <laughs> tại vì nó là bt mà giờ nó chưa thấy bt nào mập như bt này cái đó anh khoan bàn tại sao nó mập nghe cái đó anh khoan bàn đi bây giờ mình bàn này nói về bt á trên thế gian này nào chỉ qua được là hambot em mấy em chỉ anh coi coi đó anh quên ham hambot lần nào rồi mấy em quên rồi mấy em chỉ lần nào mà nó bt trên trên đời này mà ngon hơn ham hambot chỉ ngay coi chơi coi đó mà nó thiệt với mấy em luôn á làm ăn đối tác này nọ tiền tỷ này nọ tỷ kia chứ mà anh cũng chưa nhiều khi quên tên nhiều khi quên tên mấy em mấy em biết thằng handbot lần nào á ờ, vô comment đi đúng trúng event đúng anh khang luôn đúng không sau khi tụi em tìm hiểu về handbot xong đi rồi tụi em cảm thấy á là bt thế gian này trên thế giới này nào qua handbot đó có mập không đó vậy thì hãy nói à người ta làm bt thì cần cái đầu hay là cần cái ống chết đó khoan bàn nha dần handbot để qua bên đi đó mình làm cái video mình up lên dạy free wow. con giám đốc nào 34 tuổi lộn 35 34 năm ngoái nha 35 tuổi đúng không biết bao nhiêu là công việc áp lực thời gian này nọ kia tiền bạc cái gú mà tập liên tục cái video đó bao nhiêu phút 38 phút đúng không 38 phút mình cắt bỏ đó chứ mà quay thiệt chắc hai tiếng nó bỏ ra hai tiếng tập nó thổi một cái ngọn lửa một sự gọi là cống hiến đó Ôi! À! À! mà em kiếm thằng giám đốc thứ hai làm được chuyện đó đi mà không cảm ơn thì thôi chớ nhé vô tối ngày nghèo thấy mẹ không có tiền muốn bt đó anh ơi tập sao cho em giáo án cho em thực đơn xin xỏ người ta khổ quá mà sao ăn nói mất dạy vậy trời xin lỗi mấy em anh hơi nóng nha anh hơi nóng mấy em mặc dù nói chung thì anh đọc comment tối hôm qua thôi nhưng mà không biết sao hôm nay nó mới nóng không hiểu nổi nha rồi tiếp tục phân tích tiếp hương trần hương trần nổi tiếng hai phốt phốt ừ, lùn lùn nó thằng Phốt nó nổi tiếng trên mạng nôn nôn em nghĩ bụng mà sau này mấy anh này mà dạng như kiểu như là kiểu mà đã tướng đã lồn này tướng đã lồn rồi lại còn mà không kiếm ra tiền hay là không có tài năng thì không biết sau này ai lấy tại vì hương không không không thích những người lồn thì bây giờ khoan nói về cái phốt đó cái phốt đó để làm video khác cho cái thương mại nha còn bây giờ á anh á anh nói về cái vụ bt đó mà anh Duy Nguyễn là gì là thánh khách quan đúng không tụi em phải tự nhận anh là thánh khách quan đừng có mong mong anh binh đứa nào anh là nó thiệt á hương trần lặng nhỏ làm chung anh lâu năm nhiều nhất mà nó bị anh đam cũng mập mình nhất luôn á đúng không tụi em đã từng coi những video hỏi đáp của anh ngày xưa nó trời anh đam gì hương gắt vậy không gắt sao được đúng không có những chuyện không đam không được mấy em đúng không đam là đam công việc là công việc tất cả mọi thứ nó phải rõ ràng nó phải minh bạch thì mình mới là nhà lãnh đạo tốt được đó nhiều khi đam nó buồn luôn đam trên trên trên truyền thông luôn có giỡn đâu nhưng mà bây giờ á nhỏ này mập quá chắc này mới biết hương trần lần đầu chắc này khách dạo vô coi clip mấy em không biết trời cao đất rộng là gì mà trong cái thế giới tập gym này không biết bbt là gì anh nói thẳng cho tụi em nghe luôn bây giờ tới rất nhiều phòng gym rất nhiều mấy thằng bán súp dạo nó gọi là nó bú farm bbt để mà nó sống đó anh không tiện nói tên nha tối ngày lên nó khịa bbt chơi vậy để đi chi để quảng cáo thôi chứ gì trơn trọi hết á nói ở súp bbt bán mắc quá ở súp bt uống chín muỗng sao tiêu quá hỏi bán súp gì dạ súp út ừ dạ súp uh, trung quốc đó oh, no. bởi vậy đúng không bây giờ vậy hương trần là gì có phải là phó tướng của bbt không là một trong những người rất là quan trọng của công ty bbt đó điều hành dẫn dắt công ty bbt từ lúc mẹ sinh ra tới lúc bây giờ đúng không nói người ta người ta quý bà luôn đó chứ không phải ăn rồi bt tối ngày chụp hình selfie ảo đúng không anh khoan nó về góc độ xã hội anh chỉ góc độ về địa vị thôi đó về tuổi tác thôi về này về kia thôi vậy thì bây giờ em nhìn cái clip em khách quan em nói coi có con bt nào hay có thằng bt nào mà nó máu lửa như vậy không Ô, ờ, dạy tôi bay một tiếng có, có bảy trăm ngàn à, không có nào làm đâu thiệt luôn á nghe nó ngồi nó nó lăn lê bò lết đập đùng đùng đếm banh cổ luôn bảy tám có lẽ có lẽ chín thêm cái nữa anh mười cho em hai cái luôn cái nữa đi anh mười một con nó đem cái này mười cái luôn ba mười cái bốn nhấp mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín cố lên thêm cái nữa hai mươi ba buông từ từ thấy bt nhiệt tình máu lửa chưa vậy thì em hỏi anh hỏi anh hỏi tụi em nè với cái địa vị của anh tập game nè anh là giám đốc rồi em quên giới thiệu xin giới thiệu Ismi duy Nguyễn giám đốc công ty trách nhiệm hoạn thương mại BT Beauty Founder đó ngồi đây tập gym với cái trình của anh á với cái trình của anh á thì em nghĩ coi có cần phải bt không nope. thằng bt nào trình bằng tao đúng không mấy em anh là dân miền nam anh kêu tao là chuyện bình thường nha nếu mà trình bằng di nguyễn nó có làm bt không bạn cứ hỏi vậy đi nó nói chuyện phải sốc mà nói chuyện là khẳng định yes. đúng không mấy em thấy anh nói chuyện hợp lý không nếu mà cái trình nó bằng anh Duy Nguyễn thì làm giám đốc chứ nó làm BT làm chi mà đã là cái trình bằng anh rồi tập thì cần BT nó dạy không đúng không vậy thì cái bt ở đây là cái gì đó là cái gọi là mình tạo mình tạo cho cái ngọn lửa tập cho nó vui thôi nó trong phòng game mình khỉa quá khỉa lại cho nó vui thôi và là một người đồng hành đi trong một cái trang giáo án đó thí dụ như giờ buồn quá làm việc áp lực quá coi như là hợp đồng nó tiền vô nhiều quá mà tiền ra cũng không ít nó thì hai lãnh đạo nó dẫn nhau tập game nó chặt nhau cho nó vui được không đó ở trong cái công trình di nguyễn như phổ anh là chính mà đúng không mấy em nên tụi em hiểu lệch lạc cái vấn đề bt rồi nó nói thiệt cái mày bt tướng đẹp là một lẽ mà nó chỉ ngu em học không nope. hả protein cáp phát calo không biết gì hết em học không nó mà giờ ví dụ con hương trần ở trình độ nó cỡ nào người ta phó giám đốc đó bà Nó làm cái mảng chuyên về sức nhập khẩu và sale đó ông nội của công ty gì bbt thực phẩm bổ sung lớn nhất việt nam đúng không nó làm ăn với phó giám đốc bên kia kìa đó với trưởng phòng bên kia kìa thì cái trình nó cái cỡ nào mà so à so cũng không không ngang vai phải lứa nữa vô comment xúc phạm người xem một ngày nó đẹp trời tụi em có tiền cầm tiền lại gặp chính cái người mình chê đó nó nói thôi chỗ đó có đại lý rồi em <laughs> à, em em rất tốt chị rất tiếc vậy đỡ nhiều khi nó từ chối nó, nó không gặp luôn nên thông qua cái video này không phải là binh thương trần nhưng mà anh binh cái nhận thức hai chữ bt tụi bay bị lệch rồi ờ, ờ. bt á tướng đẹp nó chỉ là một phần thôi cái trình mới là quan trọng cái trình mới là quan trọng mấy em thiếu cha thằng bt tướng xấu mà nó có những con gà rất là dữ đúng không thiếu cha về thằng bt tướng đẹp mà nó ngu nó ngu người nó mới làm bt chứ đã tướng đẹp mà giỏi nó có làm bt không ba nói thẳng với nhau vậy đi nếu mà tướng đẹp mà giỏi nó nó đều bt luôn chứ nó làm bt làm gì đúng không Ủa tao nói thiệt với mày cái ngành BT á Bây giờ mày lo mày dạy đàng hoàng đi Mày không lái máy bay thêm á Thì một tháng kiếm cao máu lắm 50 triệu tắt thở nghe anh nói tắt thở Đó Vậy 50 triệu đánh đổi bằng cái gì Bằng full time Bằng công việc, bằng thời gian, bồ bịch bỏ hết Chịu chưa Mà tướng nó đẹp nó có trình nữa Nó có làm không Nghe, Nên tụi em nói chuyện đừng có xúc phạm người nghe nha Nhất là những video của THL đầu tư rất rất là khủng khiếp về kinh phí thời gian đó mà cái video đó biết ai dựng không thằng gà ruột của bbt thằng di phan nó dựng đó ba thấy mang đậm phong cách của gì phong phong cách tính chất của di phan chưa chỉ có thằng đó nó mới thể dựng những cái loại nhạc đó thôi và những cái hiệu ứng đó thôi em coi video đi nó sẽ khớp từng khung nhạc từng khung hình luôn anh di dứt một cái là nhạc hết anh di dứt một cái nhạc vô nè nó hiểu anh Di Nguyễn tới vậy đó mà nó dựng một tháng trời mới xong đó mày một tháng trời đó cái video nó dựng một tháng trời còn cái ngày tiếp theo là nó dựng ờ, cũng chưa xong đâu cái video đó dựng là trước khi dịch hai tháng của anh quay trước dịch hai tháng mà ông kia em up lên đó thấy ghê chưa đó là cái sự đầu tư tâm huyết của cả tập thể chỉ có cái thằng người phàm mắt cú nó nhìn không ra thì nó mới comment ngu thôi xin lỗi mấy em bữa nay anh xin phật rồi nha anh quên khẩu nghiệp bữa đó <laughs> à, nên uh, trong cái giai đoạn ngày hiện nay á thì à, thôi giờ dịu giọng lại trong cái giai đoạn hiện nay á, là BBT phát triển cái mạng lưới à, à, đại lý à, khắp toàn quốc và à, khắp thành phố Hồ Chí Minh nên em thấy là sẽ có rất là nhiều người nó tung cái gọi là trào lưu triết lý đồ BBT vô giải danh mạo phạm từ lưa hết em nên bây giờ á, tụi em mua hàng á thì tụi em phải mua đúng những cái những cái cửa hàng mà danh sách là công ty BBT niêm yết tại vì bây giờ nó nhiều quá rồi thượng vàng hạ cám hết trơn rồi nó không như hồi cái thời anh duy mới ra giang hồ mấy em bây giờ anh, anh duy tạo thị trường giờ giang hồ nó bầm luôn rồi nên nó cẩn thận của lửa hàng bbt cho nó liên tục cập nhật đó nó liên tục cập nhật nó nên bây giờ thì dụ mấy em trên livestream mấy em hỏi anh anh cũng đâu biết đâu anh ơi hàng này sắp về hàng kia sắp về hàng nọ sắp về thật sự với mấy em là anh cũng nắm được nha còn cái nữa đó bây giờ ví dụ như mấy em đừng hỏi bbt là gì nữa nha anh nghe mấy câu đó dễ 3 triệu lắm em đúng không bây giờ bbt là công ty sup và gym lớn nhất việt nam đó à, biết vậy đi sup và gym nha là sup và có gym nữa đó đó là những cái những những những cái câu mà trên livestream tụi em nên né né ra cái vụ mà là là, là 3 triệu còn mấy thằng nó bị 3 triệu trên đó lên facebook nó chọc 3 triệu tiếp nó lên youtube chứ lộn nó lên youtube nó chọc 3 triệu tiếp đó thì à, tất nhiên anh không bao giờ đó đối hoài những cái bạn đó đâu